ngồi đọc nhầm sách tinh thần vẫn vương ta ngóng chờ nàng mấy thu đời nàng mấy kiếp luân hồi vì ngàn này đã nở hoa nàng ở đâu nếu duyên này chỉ thoáng qua mà sao vẫn cứ hoài niệm những ân tình ta muốn quên có được đâu Cúi xin Phật được thứ tha Hỏi trời cao hay trả lời Yêu một người bằng trái tim có đúng tuyền nơi có hoa lệ ai ứa tuôn thành dòng yêu thương này tuy